đúng quay sọ nhà em được quay đấy thưa bà con ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang có đến đây để hướng dẫn mô hình lúa dùng phân silic đặc biệt trong giai đoạn nằm đồng để dùng túi 300g này phun cho lúa nằm đồng để giúp cho lúa đồng to đồng đồng đều chỗ thoát nhanh và mẩy trong trẻo hạn chế sâu bệnh và để cho tăng tỷ lệ mẩy giảm tỷ lệ hạt nếp trên bông và ờ, mô hình này là do công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang phối kết hợp với Liên hiệp Phụ nữ huyện Nương Tài à, Cụ thể là à, thôn Nĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Nương Tài, tỉnh Bắc Ninh Và trên cái giống lúa là lúa lép 97 và với diện tích là 3 xào Và à, sau đây thì chúng tôi hướng dẫn cái quy trình à, dùng cái túi 300g này để phun cho diện tích à, lúa ba xào này à, thưa bà con là quy trình ở đây công ty chỉ đạo là một túi phân 300g này phun bằng hai bình mỗi bình 20 lít cho một xào và với diện tích là ba xào này thì ta phải thực hiện là trên ba túi phân này các bạn nhé và sau đây thì à, chúng tôi sẽ cắt túi phân ra để hòa với hòa với nước để đổ vào và vâng, bây giờ bạn à, bây giờ em đổ cái kia vào bình đi quay gần vào đi quay gần cô cô đừng vào đổ đổ kia đổ đổ, đây phóng quay máy à đang vẫn đang quay cái đứng bỏ luôn cứ cứ, đổ đi tí rồi vào sau đang quay máy rồi một túi này mấy bình quá một túi này là hai bình hai bình mỗi bình 20 lít vâng. thì cái bình này là bình 25 lít thì mình làm vơi đi một chút là được Đấy, có 20 lít mà có ờ, chế độ 20 lít rồi. Vâng. vâng sau khi túi phân được cắt ra sau khi túi vân được cắt ra thì pha trong một cái xô như thế này và đây là nước mà chúng tôi vừa mới múc ở trên mương xuống vừa múc ở trên mương lên nhé các bạn nhé đấy và chúng tôi sẽ đổ đổ vào đây cho nó đủ cái tỷ lệ là 20 lít và, và chị, chị đổ một lửa cái đấy sau đây thì sẽ đổ một lửa mình này một cái cái xô nhỏ này thế còn một nửa thì mình sẽ thực hiện cho một nửa sau mình thứ hai đừng đừng đổ hết à vẫn vẫn vẫn còn là thôi thôi thôi thôi thôi đừng đừng đừng đừng đừng cho thêm đổ một nửa là đổ đổ lớn cho thêm một chút vào đây đi cô ờ, cho ra được cái này đã Thôi cái này cứ cho 25 lít được Thôi cho 20 lít thôi Cái xô này là tương đương với 20 lít nước các bạn nhé Bây giờ cái đấy để lại nhé để lại để ta thực hiện cho mình xong và sau đây thì chúng ta sẽ dưới là đặt tiến việc là phun vâng. phân xịt. Ôi trên cái diện tích lúa này và yêu cầu là phun đẫm đìa Thì cho đông điều vào Cho đông điều vào nhá sau đây chúng tôi sẽ nhổ một con lúa để đối chứng với khóm lúa bên cạnh dùng phân bón thông thường em ờ, mời bà dân bà có thể nhổ cho chúng tôi một con lúa điện đề nghị máy đưa à, máy tân vâng, vâng vâng từ từ đợi từ từ đợi, đợi, máy một chút đợi máy một chút đây đây nhổ đi đây khóm lúa rất là to các bạn ôi đừng đừng đừng cài cài nó cài nó bạn nhổ khóm lúa này có khó không khó khó quá khó quá lấy sức vâng. nhỏ được con lúa vâng đây và sau đây thì vâng. chúng ta đếm sảnh bác nhé nào đếm lên ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba mười bốn bốn mười năm mười sáu mười sáu dành cho mật ngọc à, ờ, thưa thưa bà là cái bà nhận xét về cái bộ rễ này thế nào bộ rễ này rất là tốt mà nhưng mà đồng đồng thì to vâng. bộ rễ này trông nó bằng trắng đẹp này mà vâng đây à, phải dùng hết sức mới nhổ được con lúa này à, cái thân cây lúa này bà nhận xét về thân cây lúa này thế nào thân cây lúa đấy thân này nó có nó có to ngả thân cây lúa to mà đồng đồng to đồng mà to. cao xanh vâng. đẹp đây, đây cây cây lúa đấy đây ờ, đây đây đây đây, đây là lúa gieo đấy gieo thẳng chứ nếu mà nó khó đây tôi so to một, lắm. một ngón tay của tôi đây vâng, cây đấy. lúa này bằng một ngón tay của tôi đây trên cây cây lúa này đấy 16 dành trên một phòng và đồng của nó rất là to đây nó đang ngập đồng đây đấy đây các bạn này to mà dài hả à? to mà dài bông là dài lắm đấy vâng. dài lắm vâng. đây cái đồng phun cái này vào nó lại to dài nữa vâng đúng rồi ạ cái, cái cây này là cây bé nhất không đấy hiện mà được thì bà con cứ làm đây cái đồng của nó rất to như này tí nữa chúng ta sẽ sang đối chứng với cái dụng bên cạnh bây giờ mình dạ. cứ thử lấy một cái, cái đồng đi hai tí nữa sang ừ. tí nữa sang hai bên cùng bóc bây giờ xin mời vâng thưa bà dân là ở đây bà đã phải bơm một lần thuốc trừ sâu nào chưa Ờ, ruộng này là bơm uh, hai lần rồi hai lần rồi vâng nhưng mà ở đây vâng thưa bà bà nhận xét là ở đây lúa biểu hiện thế nào có thấy sâu bệnh gì không không vâng, nó đây chị bón thế này là không bị sâu bệnh gì mà trong thế này là trong kẻo đấy đưa vươn lá đồng nó còn vươn nữa vâng. chứ không phải thế này đâu vâng. à, ờ, mình máy quay ra đây để tôi chúng tôi bạch lúa bên trong này cho bà con thấy là nó rất là trong kẻo bắt cầm một cái để vươn bạch để chị quay Vâng, vâng lên trường hình Bắc Linh em em bạch ra đi em bạch đi đây cây lúa rất trong trẻo như này các bạn nhé mà to cây đấy bạn nhận xét về cái cây này thế nào không uh, sâu bệnh thì đã sâu bệnh chứ còn năm năm năm nay năm nay do thời ờ, thời tiết này là lúa năm nay là sẽ sâu bệnh nhiều nhưng mà rắc cái thân này vào thì thấy nó cây nó cứng mà nó không ấy cây nó cứng mà nó không vô lên thì cây nó cứng mà nó không đỡ đỡ đỡ đỡ sâu bệnh mà đỡ chuột ăn hạn chế chuột ăn đây các bạn này đây lúa nó cứ vàng vàng ngóng ngóng này và đây cái đồng của nó đây này đồng này bạn vạch hộ ra cái đồng đấy bạn vạch hộ cái đồng ra đấy đây mình có thể rút rút rút một cái lên này. rút một cái lên từ từ nhé à đây đây một cái đồng đấy các bạn này bóc bóc cái đồng lên bóc hẳn cái đồng đấy ra được và ừ, đã phun hết bình thứ nhất và bây giờ là chuyển sang bình thứ hai để nghị máy nâng nhanh mình cứ ấy, cứ vừa đấy đi vừa vừa vừa ấy đây vừa vừa làm ở đây vâng đấy đây đổ bình thứ hai đi vâng Đây lá đồng nó vươn nó dài thế kia kìa. Vâng. Đấy, nếu nó vươn lên nó còn dài nữa. Đấy là lá đồng là nó chưa ấy. Này không có cái bóc hẳn ra. Bóc hẳn ra nhé. Đây. Đây này đi sang đây mà vặt quả này Còn muốn quay chuyến lên truyền hình Bắc Linh Đây Xong rồi cầm buông xuống nhé đây Vâng ờ, thưa bà dân là Bà nhận xét về cái bông lúa Bông lúa này là bông lúa còn đang đậm sữa Nó vẫn còn non Bà nhận xét về cái bông lúa này như nào Bông lúa này là nó vẫn còn ôm ở trong đồng à nó à, vẫn ôm trong đồng đây là bóc ra vàng thì ừ, so với mức của mọi năm ấy thì nó khác với năm nay năm nay là thời tiết nó khắc, nhiệt nó khác với mọi năm à. thì năm nay lúa như thế này là so với những cái ruộng thông thường kia là là, là to hơn to hơn à. để tí nữa mình sang kia đối chứng nhé vâng vâng để xem là cái à, bà thấy cái hạt tóc nó đã nó có đẹp không nó bóng nhìn nó bóng bạn bạn bà thử đo xem nó là khoảng dài bao nhiêu cm đo đi ở bên tay bên này nhìn rõ hơn tay bên này nhìn rõ hơn. À. không ra được tầm nó phải vào là khoảng 10, độ 19 um, cái này nó đâu 19, một gang cái này nó một gang là 20 cm rồi à. 20 cm và uh, cái này thì nó khoảng độ 23 cm chỗ này nó là 23 khoảng 23 cm đấy và dự đoán cái hạt này nó có khoảng bao trên bông này có bao nhiêu hạt trên bông này chắc là nó rơi vào tầm độ khoảng khoảng bao nhiêu cái này nó chỉ vào tầm 140 đến 150 hạt vâng và những cái nhánh của nó này có dài không cái nhánh của nó dài không dài ạ đấy, đây là các bạn này nhánh rất dài như này đấy và vâng. sau đây thì ta sang đối chứng với nị cái ruộng bên cạnh luôn thì thì lá đồng của nó rất dài lá đồng rất to mà đẹp các bạn này đấy rất to và đẹp như này đấy. đây ở đây là không lá đồng rất là đẹp lá nó dày lá nhỉ yeah. Bà nhận xét về cái lá đồng này như nào? Lá nó dày mà nó không vươn như mình rắc cái phân kia. À. Rắc cái phân kia nó nó sẽ vươn dài hơn. À. Nó vươn dài hơn cái lá này. Ừ. Mà lá này nó dày nó cứng. Còn lá kia nó mỏng mà nó vươn dài hơn. Vâng. Ê, sau đây ta sang đồ chứng Bà chỉ đi. À thôi, cứ đi sang đã. Đây các bạn nhé, đây là thửa ruộng ờ, dùng phân bón ờ, Sinic Tân Phát Bắc Giang của nhà bà Nguyễn Thị Duân ở Nĩnh Mai Nĩnh Mai, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh Và sau đây thì chúng tôi sẽ sang đối chứng với ruộng bên cạnh Dùng phân bón thông thường Và lúc này thì uh, đã pha chế xong bình thứ hai và tiếp tục lại phun cho diện tích mặt sàn bên này là dùng phân bón thông thường và sau đây chúng tôi sẽ nhổ có lúa bất kỳ để đối chúng con mời bà con ạ bà có thể nhổ được bất kỳ ạ từ từ từ quay chậm một chút vâng. nhổ không nào vâng đây đây là một khóm lúa dùng phân bón thông thường đấy và sau đây mình đếm rảnh luôn ạ một ừ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bên kia là 16 thì bên này là 13 Vâng Và bây giờ mình ờ, nhận xét thứ nhất là đây để đo cái khóm lúa nhé vâng đây thưa các bạn là đây là chân diện gieo thẳng và đây là xin, xin mời hai chị đứng lên trên cũng được vâng. lên trên và cho nó cho nó vâng. thứ nhất là to đo chiều cao của lúa chiều cao của lúa thì nhìn thì có vẻ là trên chiều xem, cao xem phân là cao hơn à, dạ, vâng, phân silic cao, cao hơn một chút cao hơn một cao hơn một chút bên này nó vâng. thấp hơn bên này nó thấp hơn nhìn à, hai ruộng này thì có vẻ xem xem nhau và cây lúa thì đây đây lúa mình bên bên bên bên Senic nó không có những cái nhánh nhỏ nhiều như bên này. À đây, bên rác Xuân thông Tức là cái nhánh, cái nhánh ờ, vô hiệu đấy. Hả? Nhiều nhánh Vàng. vô hiệu. Bên này là nhiều nhánh vô hiệu đấy các bạn này những cái nhánh như thế này này. Đây này nhánh Thì như thế không này. Không thể ra quay được, gần ờ, đồng được đúng không? Vàng. Đây đấy. những cái nhánh vô hiệu đây. Thì nhiều. Nó rất nhiều nhánh vô hiệu thì những cái nhánh đó là không ra đồng. Thế còn đây là cây nào ra cây đó cây, các bạn này. Ờ, ở đây là nó to đều này. À, to đều đây cây cây lúa đây các bạn này. Đây to này cây to như thế này và ở đây thì ít nhánh vô hiệu gần như là không có đấy và bây sau đây bây giờ ta bóc bây giờ ta bóc bạn lấy một cái đồng ở bên đó tôi lấy một cái đồng bên này ta đề nghị để xuống địa đây bạn lấy một cái đồng cái bên đó nhé tôi lấy một cái đồng cái bên này đồng đồng đồng ờ, vâng. đi bóc đồng ăn vâng. và sau đây thì chúng ta cùng nhau bóc nhé vâng thưa bà con là sau khi mà bóc đồng ra thì giờ tôi so hai cái này thì cái này nó dài hơn đây cái đồng này nó dài hơn này cái đồng dùng phân silic này nó dài hơn nó và nó to hơn này cần cái đồng này ngắn hơn khoảng độ hơn 1 cm đấy, và sau đây thì bóc bóc ra bóc lấy bóc khéo ờ, lấy lấy bông thôi lấy bông thôi bóc khéo đấy, các bạn này sau khi mà bóc ra thì để ngang ra đừng, đừng... đây đây các bạn này đây hai cái này nhìn thì dài thì bằng nhau dài vâng, bằng nhau vâng dài bằng vâng, nhau gần bằng nhau chứ không vâng. bằng nhau ngắn hơn à ngắn cái, cái cái bên uh, dài hơn dài hơn vâng và bên nhiều chẽ hơn nhiều chẽ hơn bây giờ mình mới mình mới cái này ra đây những các bạn này đây bạn bạn đưa lên đây cái phân silic này nó thứ nhất là nó dài hơn bên kia một chút và cái cái nhánh của nó bạn nhận xét về thế nào đây đây, đây. nó vẫn lẫn cái này. này và không đưa thì xem có bao nhiêu nhánh cái này này bao nhiêu nhánh á vâng rồi vâng mà trong khi đó đây, đây là lúa bên này có cùng à, giống lúa không cùng giống một giống. này chết này đứt rồi hai này ba này ba này bốn này năm này năm này sáu này sáu này bảy này bảy này tám này 8 đến đây là 8 rồi đến đây là 9 này Đấy. đến đây là 10 này 10 này cái này là 11 này 11 này 11 này 12 13 nhánh 14 13, 14. nhánh 14 nhánh các bạn ạ bên này, bên này có 9 thôi bên này có 9 nhánh Đấy vâng. bên bên bên này bông nó dài như nhau hơn một chỉ một chút xíu nhưng mà nó dày nó dày chẽ nó dày còn bên này nó thưa này chẽ nó thưa đây các bạn này đấy, Dạ thưa mà cái cái mà nó có được 14 cái nhánh 14 này. nhánh vàng. nhưng mà đây chỉ có chín, Vàng. Đấy. bên này nó thưa vàng. mà. Vâng, đấy. Thì bên này bên sau này là cái cái cái này nó ra nhiều nhiều, nhiều hạt hơn đúng không? Nó phải nhiều Bên Chú tiếp tục uh, cắt ra để phun tiếp đi. Vâng. À, vâng ờ, thưa bà con ngày hôm nay thì chúng tôi uh, chỉ là hướng dẫn uh, phun phân sinh trong giai đoạn lúa có đồng cái để giúp cho đồng là um, cho đồng đồng đều đồng dài hơn và mẩy trong chẻo và chỗ thoát đều và mẩy trong chẻo và giảm sâu bệnh um, thì chúng tôi có làm cái so sánh như thế này thế còn cái mô hình này thì chúng ta vẫn phải thực hiện phải chờ đợi cho đến lúc thu hoạch thì mới quyết định được còn bây giờ cũng chưa ờ, nói nên nhiều điều lắm và trở lại với từ từ quay đây quay đây một tí trở lại với cái um, cái, cái, cây lúa này vâng à, vâng thưa bà là bên này thì phải phun mấy lần thuốc trừ sâu ạ bên này cũng phun bằng bên này à thế ạ cũng cùng phun cùng phun nhưng mà cái gốc cây của bên này nó nhiều nhánh phụ này và nó nhiều nhiều nhiều ờ, nhiều lá lá lá vàng ở dưới gốc thôi à. bên này nó không có lá vàng bên này nó không có lá vàng các bạn này đây cùng phun thuốc như nhau vâng cây lúa bạn bà nhận xét cái cây lúa này thế nào phun ngày cây này là cả hai cái ruộng này vẫn là của bà hết hả vàng cùng một loại giống cùng một loại giống 97 à, và lúa nếp 97 à, bên này thì nhiều lá vàng úa này đấy ờ, rất đây này những cái lá úa như thế này đấy nhưng bên này thì lúa lại rất là trong trẻo đấy và cái lá lúa này bây giờ mình bắt đầu so sang cái lá nhé bộ rễ thì thì thì khủng khủng rồi các bạn ạ bộ rễ khủng rồi cây núa đây bà đây nhận thấy gió, cây cây này gió, nó gió bên này dễ hơn gió bên này nặng tay hơn à thế à tại vì nó bên này nó có một khóm của nó là nó có 13 còn bên này một khóm nó 16. 16 nhưng mà bên này cây nó to này à. cây nó to như này mà rễ bên này nó thâm nó không trắng như bên này à đây đây nó không thể rễ này nó trắng nhưng mà mình để ấy để đất để đất rồi thế nhưng mà đây cái, bây giờ ta so sánh ra cái lá nhá cái lá núa này có khi phải để xuống dưới này thôi để dưới này đây mình có thể bẻ cái bẻ cái lá này đây hai lá thôi là được. Hai hai cái lá. Đứa. Bạn bạn lấy hai cái lá. Hai cái cây ở ờ, hai hai cây hai lá đấy. Đây. Đây các bạn này. Đây này, lá lúa này. Lá nó dày các bạn này. Em em tẽ hai cái lá đấy ra. Đấy. Đấy. Cái lá này là màu xanh của nó là màu xanh nõn chuối này các bạn này. Em cũng cầm em bỏ cái này ra. Đây. Bẻ lên xuống. Bẻ xuống, xuống. Đây. Cái lá này nó bé hơn. Đây, cái lá này nó đẹp hơn các bạn này. Đây lá màu xanh nõn chuối còn bên này là màu xanh của thừa đạm và bà dân bà bà sờ cái lá này xem nào bà sờ xem là nó thế nào sờ cái lá bên đấy rồi không sờ này đấy bà cảm nhận thế nào bên này sờ nó mát tay này. cái này nó dày gợn gợn cái này sờ cái này nó dày cái này lá nó mỏng ừ. cái này nó gai hơn này đấy và mặt núa đây đây các bạn này nó rất là trong kiểu như này đấy thâm cái, cái này là nó thừa đạo và trên này nó đã có những biểu hiện của rơm đầu đây này đây này đây các bạn này những cái lá đây như này là nó rơm đầu nó rơm đầu đây này đấy đây đây rơm đầu đây các bạn này đấy rơm đầu đây nhưng mà bên này hoàn toàn không có nhé đây đúng không đấy, rất rắc đạm cùng như nhau rất đạm cùng như nhau chỉ có màu bón là bên bên này khác với bên này à. bên bên này là bón đầu trâu còn bên này là bón phân con vâng. thế tính ra giá thành thì thế tính ra giá thành thì bón phân silic xong bón đạm bón phân silic xong bón à, đồng bằng kali thì bên phân silic giảm được mỗi một xào so ra là giảm được từ 4 đến nghìn so với rắc phân thông thường bên đảo và ở đây thì nhìn lúa thì hai lúa rất xem nhau à, những cái mảng các bạn là những cái mảng mà nó lỗ chỗ như kia là chuột ăn nhưng mà bên này thì cũng có chuột ăn một chút thôi về so về chuột ăn thì thế nào cái phân sắc ờ, rắc rắc phân silic thì nó cứng cây hơn là phân này vâng. phân sắc phân thông thường này thì nó mềm cây hơn à đây nó mềm mềm nó mềm cây hơn thì chuột nó dễ ăn ăn hơn vâng. cùng chăm bón như nhau nhưng bên rắc phân thông thường này chuột nó ăn mất nhiều hơn rắc phân bên bình thường vâng rắc phân trên hết đây các bạn này cây nó vàng ống như này mà bạn dơ cái cây kia lên đi dơ làm cây ra đây cây nó vàng ống nó nó như thế này thì với bộ rễ như này thì nó sẽ thưa bà nó có chống được đổ ngã à, đây. Đây cây dùng phân silic ở trên tay tôi. Còn cây này là dùng phân bón thông thường. Vâng. còn đây là dùng à, phân bón thông thường. Nó có nhiều ruông đây các bạn này. Nhiều ruông, nhiều lá vàng này. Và trên cây đã rơm đầu. Cây nhỏ hơn. Nhiều à, ở đây là chúng tôi nhổ hai cây bất kỳ các bạn ạ đấy và có thể vạch ở trong này để cho thấy bà con thấy này bên kia mình vạch rồi thì bên này mình đây mình cũng vạch luôn à Đó, đấy cho đây đây đây, đây nán nó nhiều ruông này cây nó bé này cây bé khóm đẻ bé này đây này có những cái chỗ như đây là còn sâu tim này đây còn sâu tim đây tôi vạch bất kỳ nhá đã, đã có những cái biểu hiện của sâu tim rồi đấy đấy nhưng bên kia thì lúa rất trong cái giống nếp 97 này nó hay bị à thế à? vâng và chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây à, bà dân bà có thể giới thiệu à, cho các bạn à, biết à, họ tên cũng như địa chỉ và số điện thoại của mình ạ và vâng, tôi tên là Nguyễn Thị Duân là giám đốc dịch vụ nông nghiệp hợp tác xã thôn Lũng Mai xã Quảng Phú huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh à, vừa qua tôi có đi hội thảo phụ nữ ở dưới huyện Lương Tài thì địa điểm của xã Quảng Phú đã nhận làm mô hình rắc phân Scenic để thí điểm hiện nay tôi đã làm à, bên trên một thửa ruộng là ba xào bên bên bên bên uh, bên kia bên kia bên là tay trái của bên tôi. tay trái của chúng là... tôi là rắc phân Scenic và còn bên tay phải này là tôi rắc phân thông thường thì so với phân Scenic và phân thông thường là trên một khóm nó thêm được là ba ba ba ba ba phải và nó không có những cái rảnh múa vô hiệu vô hiệu và toàn nhánh hữu hiệu hết hữu hiệu còn đều nhau hết bên này thì nó rơi vào phải tầm đến 4 và đến 5 rảnh múa vô hiệu vâng thì theo như tôi thì bà con khi mình đi hội thảo cái phân này nên mình dùng cái này để cho nó giảm cái nhiều lượng mình phải bê rác cái thứ nhất là không phải bê rác này nhiều này nó mất sức này và vâng. cái phần thứ hai là mình giảm được mỗi một xào từ 4 đến 50 nghìn thì nó thêm vào như là tiền thuốc sâu mình đủ tiền thuốc sâu và vâng. để phòng trừ sâu bệnh còn so với hai bên thì nhà tôi cũng cùng cùng phun thuốc sâu như nhau và vâng. bên này nó nhiều nhiều cái dòm bên dưới như này thì nó sẽ cho mình là sau này là sẽ khô vằn nhiều gây bệnh khô vằn và cái bên phân rác phân Senix này thì nhỉ? nó sạch sẽ thì nó sẽ không bị khô vàng thì cây nó sẽ cứng về sau này nó vàng nó sẽ hạn chế nó không đổ ngã và cái phân này thì như thế này thì mình mà không tích cực phun thêm thì nó sẽ bị khô vằn và nó sẽ yếu cây đi và lúc nó lặn quả thì nó sẽ bị đỏ ngã nhiều và ở đây là vừa rồi bà đã ờ, bóc hai cái, cái ờ, đồng thì bà thấy rằng cái đồng kia là có cái nhánh của của, của cái đồng phía bên dùng phân xịt đức thì nó nhiều hơn đúng không? Và vâng. được 14 cái nhánh. Nó được còn... 14 nhánh. Cái đồng thì vâng. rắc bên thông thường này thì nó dài nó hơn nhau nó chỉ là một một một hai hai hai cm thôi. Một hai cm thôi, một hai cm nhưng mà vàng cái ở bên này nó dày mà nó được những 10 14 nhánh 14 nhánh còn bên này thì nó được có 9 nhánh thôi nhánh của nó thưa, thưa nhánh. mà nó cũng mà một nhánh kia nó không dài đúng không vàng nó cũng ngắn à, vàng thì cái quả nó sẽ ít đi à, vàng hạt à, nó sẽ vâng. còn đến sau này mà nó lên thành quả rồi ấy, khu hoạch khu hoạch ấy, thì mình sẽ khẳng định rõ hơn khẳng định rõ hơn và sẽ tiếp tục đếm Vâng, lúc đấy sẽ đếm bên này là bao nhiêu hạt và bên này là bao nhiêu hạt vâng. Và, chúng, ta cũng... biết rõ hơn. Chúng ta cũng sẽ tiến hành đặt điểm các bạn vàng. Và bạn à, dân bà dân bà có thể nói số điện thoại của mình đấy ạ. Vâng. Nếu các bạn muốn mua cái giống lúa lết 97 này thì liên hệ với bà qua điện thoại số nào ạ? Vâng, số điện thoại là 09 69 94 6288. Ừ. À, các bạn ơi, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Dân vào đây để các bạn ờ, liên hệ mua giống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 uh, khi dùng uh, phân xịt của chúng tôi